bảo thì mình lại bây giờ em muốn nó chạy tiếp là sao nó mở đầu xong rồi em muốn ờ, giới thiệu cho họ một sản phẩm thì sao thì chị ở ờ, bước là bước next step này nhá anh chị bấm chuột trái vào anh chị di chuột sang bên này rồi anh chị bấm chuột vào nó hiển thị một số cái tính năng như sau số 1 là messenger là chị tạo tiếp một cái chuỗi tin nhắn khác số 2 là action là action là hành động đúng không à bây giờ là khi cái hàng nó vào đây thì chúng ta một có một action là hành động gì ví dụ mình muốn gắn thẻ cho họ thì mình bấm vào action này à, tao muốn gắn thẻ này action này gắn cho một cái tác này đúng không thì tao muốn gì xóa tác tao muốn ờ, vào một xe quần tự động hàng tuần đúng không nhận quà của tao hoặc tao muốn mày thoát khỏi cái xe quần này hoặc gì tao đánh dấu mày đã đã mở tin nhắn đúng không hoặc là gì max make conversation tao đánh dấu mày là gì là người đã kết thúc ờ, đơn hàng kết thúc cuộc trò chuyện đúng không phần notify admin là phần thông báo tới gì tới anh chị đấy thông báo bằng mail nhé ví dụ đây là một cái chuỗi bán hàng đúng không khi chúng ta chọn action này đây là một cái flow kết thúc bán hàng đúng không và vô đồng chuyển khoản bấm nút chuyển khoản xong họ bấm nút phát là gì chúng ta gắn cho ờ, action hành động này là gửi gửi thông báo tới mình anh chị nhé đây này là notify admin này đó họ sẽ gửi tới mail của mình nhé đó à, hoặc là gì anh chị có thể thêm được gì gửi tới nhân viên uh, trực pay của anh chị đấy sau sau đó anh chị thêm vào đây nhé thêm của quản trị vào đây họ sẽ thấy được cái mail này họ sẽ thấy được thông báo của khách hàng đặt đơn hàng anh chị nhé Đó. thì cái phần này về hướng dẫn sau chúng ta vội hành động tiếp theo là gì à, à, họ có thể gì à, nó chỉ có thể xét một custom field xét cho họ một cái trường nhé một cái trường gì đó à xét custom field ví dụ anh chị có thể xét cho họ là gì là đây là là con trai thì anh chị xét là gì là nam đó hoặc là anh chị là xét cho họ này cái ngày sinh gì đó thì cái phần phần có tầm phiêu sẽ bình hướng dẫn anh chị làm và chị có thể bấm xóa xóa gì xóa cái người dùng này thì khỏi cái custom field đó ở những tính năng sau sau mình sẽ giới thiệu sau trigger interior đây này trigger interior map này cái này sau này mấy phần này mình dạy hết anh chị nhá trước mắt anh chị cứ gì cứ làm tốt cho mình phần cơ bản trước nhá phần này bên kia nó dạy họ dạy bình hết rồi để bình mình lục lại tối bình lục lại một số cái hôm trước không để ý chỗ này này là quên đấy gì đó không làm là quên mà phải làm mới biết được rồi xóa đi nhá next step này bấm chuột trái này action xong rồi nó condition này à điều kiện gì condition điều kiện gì ok điều kiện đó là gì phần này chữ mình dạy sau này đấy điều kiện này tiếp theo này đến phần random random là gì à, <laughs> ví dụ như này là khi anh chị có một cái game cho khách hàng bấm đúng không một, cái chương trình quà tặng này đó là anh chị tặng cho họ một cái đây à, mình là đồ ví dụ đi để làm demo luôn này khi khách hàng họ bấm vào đây đúng không thì chúng ta gì cho họ một cái quà tặng quà tặng gì à, ví 50 phần trăm mình gửi là à bạn nhận được à, đôi giày thôi à, đôi giày đúng không đôi giày này đó rồi 50 50 phần trăm thì họ nhận được gì nhận được cái gì à bạn đã nhận bạn trúng thưởng bạn trúng thưởng đôi dép tổ ong đúng không đôi dép tổ ong của quyền linh đi tổ ong do anh quyền linh trực tiếp đúng không chào tặng đấy trực tiếp đúng không trao giải vậy như vậy mình ghi để môn như vậy nhá cho nó vui giải trí vậy rồi 50 phần trăm là gì là khi khách hàng là họ chạy chỗ này gì thì 50 phần trăm họ sẽ nhận được một cái tin là có thể nhận được đôi giày có thể được đôi dép tổ ong và số 3 thêm tiếp này bình bấm new đấy năm 50 phần trăm là họ nhận được cái gì đó nhận được món quà đó là gì à bạn trúng thưởng gì nhận cái kim cương rồi đúng không đây bình sửa này cho thành 30 à, phần trăm thôi 30 phần trăm này chỗ này là gì à, 20 phần trăm này và <clears throat> chỗ này là gì 50 phần trăm là đủ 100 phần trăm rồi đúng không đây test thử nhá rồi xem họ nhận được cái gì chắc là nhận được nhớ kim cương rồi bấm view này view nha view chưa đây à bấm open messenger này để chị xem khách hàng nhận được cái gì đấy ui những kim cương anh chị này anh chị xem này họ nhận những kim cương đúng không đó là chúng ta sẽ ra random anh chị nhá thì cái này nó phù hợp cho anh chị mà sau đó anh chị có những game để cuộc tặng quà cho khách hàng đấy họ tắt đi đã xóa đi đã này xóa đấy xóa rồi next step này là đồng rồi đúng không smart delay à ví dụ là khách hàng vào đúng không thì mình muốn là một ngày sau mình gửi cho họ một quà tặng khác thì mình ghi là gì một ngày sau đúng không đây đây một ngày sau hỏi chị chọn đây này một giây sau nhé hoặc là một phút sau một sau là giờ sau một ngày sau đúng không thì một ngày sau mình sẽ gửi cho họ một cái tin nào đó này quà tặng hạn đúng không anh chị xét vào là à họ rất là vui đúng không rất vui à, bạn đã gì ghé thăm Vận Anh đúng không bây giờ à Vận Anh có món quà tặng tặng phun nêm đi đúng không phun nêm đó thì khi chị xét kiểu này tức là họ đọc xong chỗ này đúng không chào phun nêm cảm ơn đã gì đã ghé thăm đúng không thì một ngày sau là họ sẽ nhận một cái tin này này rất vui các chị có thể tặng quà được nhé đó bị xóa đi để thích lại cho chị hiểu đấy next step này ở ờ, smart à, bắt đầu một flow à khi khách hàng đọc xong tin nhắn này là tự động anh chuyển anh chị chuyển họ đến một cái flow nào bốn flow này anh chị chọn flow đúng không đó anh chị chọn cái flow đó nào đó mà chị đã tạo sẵn ở trên đây có là flow bán hàng họ dẫn vào thì xem sản phẩm đúng không thì bây, bây giờ bài tập của anh chị nhé bài tập của anh chị này là anh chị vào thực hiện cho mình cái tính năng welcome message nhé welcome message thao tác ở trên mail chat của mình đấy và cứ nghịch tung cho mình đi khám phá tung tóe hết cho mình và làm một bước tiếp theo cho mình là chị muốn khách hàng đi đâu đấy bấm public lại này bây giờ là 4 giờ 4 phút thì 4 giờ 30 bắt đầu nhá mình sẽ chị 30 phút để chị nghịch tung cái này lên hôm nay chúng ta chỉ gì khám phá cơ bản và chúng ta nghịch tung thì thôi và mình sẽ giải đáp cho anh chị những phần mà anh chị chưa biết chưa hiểu và 30 phút bắt đầu